Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang ngày hôm nay Giang xin chúc uh, quý cô bác anh chị và tất cả mọi người đang xem cái video một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc Hiện tại thì mình đang có mặt tại uh, thôn Ha Cá, xã Khao Vai, uh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cái thôn hôm trước là mình đã vào phát gạo đây này nhưng mà hôm nay thì Giang sẽ vào thăm và cái hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn luôn đấy cảnh gia đình khó khăn như thế nào thì uh, xin mời quý cô bác anh chị và tất cả mọi người là cùng theo dõi cái video của Giang nhé hiện tại thì Giang đang có mặt tại uh, gia đình nhà em uh, thì mà hôm mà Giang có phát gạo đó là em có bị uh, cái uh, mắt nó bị lác ấy đấy thì cô uh, Cali ở bên California là cô Lily có xem được cái video đó đấy, của Giang và em Ngọc thì cũng uh, đã gửi tặng gia đình là 50 đô mua đồ ăn gạo và những cái vật dụng gì mà có thiếu trong gia đình thì căn nhà này thì theo như em già em nói thì là căn nhà này được các uh, nhà hảo tâm là ở trên huyện là kêu gọi thì vì ngày trước là chị ở một cái lán nhỏ thôi nó lợp bằng cái bạt đó thì trong gia đình ấy thì ờ, nhà nước là hỗ trợ làm cho căn nhà nó xây nhỏ nhỏ này này nhà em mà có bị lắc mắt đó thì uh, tại ngọc thì đang ở trong kia để trò chuyện với uh, gia đình Đấy, gia đình thì hiện tại trưa là 12 giờ mới đi làm đấy cơ nên là muốn vào hỏi thăm gia đình và các bác là xem như thế nào gia đình và gửi ủng hộ thì uh, em ngọc có mua gạo nhiều rồi đây là, cháu đây là con toàn nóng mềm mén ừ, trong nhà ăn tuần bên đây là trong nhà của em đấy nhá ăn tuần miền mén này Em ấy tên là gì nhỉ già nhỉ? Em tên Mai À? à Mai à. Còn năm nay mình mấy tuổi nhỉ? 14 tuổi, à, 14 15 tuổi. tuổi. Còn cô à. cô tên gì nhỉ? Cô tên Ngô. là Si ạ. Si à? Si si. Si si Mai. Mai vì là cả hai mẹ con là bị à, mắt là không không không nhìn thấy từ bé. Vâng ừ. Không phải là bị lác là hình như kiểu mắt nó không nhìn thấy rõ đúng không? và căn nhà này xây đẹp mà trong này mát mà. Vâng, ba. ba khu. Ngủ đây xong rồi nhà có ba người còn một người nữa thêm một đứa em nó có bị mắt không à, à vâng có ngủ ở giường bé xong 30 con ngủ đây bật đũa chạn thì không có bố hơi đi anh em chơi à. đây sẽ là bình nước gia đình để bình nước 70 tuổi ô bố ngủ rồi này không có chiếu à ừ. không không chiếu ạ ô không, không có chiếu không có gì đâu nhìn rất là lớn tuổi luôn các bạn có bình nước có vẻ còn vẫn còn hơi chắc còn chắc chắn nhưng không có chiếu nhỉ vâng cả giường cả các kiểu là cũng giường với cả cái Đây, căn nhà này là căn nhà nhà nước toàn bộ nhà nước hỗ trợ để xây dựng gia đình ở à? nó cũng vào trong nhà mát thật ra mà trong là cảm thấy mát à, ngoài rất là nóng nhưng mà vào trong nhà rất là mát thì ở trên này mùa hè nó ấy đây là cái tường chắc chắn là của, của bố ờ, của cháu ấy đúng không vâng ạ ừ. quần này bao gì nhỉ chăn à quần áo à? vâng. cô cô si đây là cô si nhá đang mua có thức ăn mọi người mà. đang mua vào này ngọc đang mua với mình mua vào thì à, với gạo là 25 cân trước đây còn là em em em hoa hoa năm nay 15 tuổi em không, không nhìn được em chỉ gọi là bằng cái cảm cảm giác theo như mình à, như anh em mình hay nghĩ vừa nói thì kinh mình đi theo cảm giác thôi người ta làm đa số bằng cảm giác vâng cảm nhận thôi mình mình cảm nhận con đường mình đi quen rồi quen thuộc thì mình đi thôi nhè hoa nhở hoa không phải ngại đâu nhở không phải ngại mọi người đâu chú nói chuyện với hoa bình thường mà nhá không phải xấu hổ đâu nhá đừng đừng xấu hổ chú không làm gì đâu nhá ừ đúng rồi à đây chìa khóa này của mẹ à mẹ đưa cho à khóa nhà đúng không à đấy là con rất là giỏi đấy là mắt con là không không không nhìn được nhưng con chỉ đi theo cảm giác cảm nhận của con ví con đường nó quen rồi đấy từ nhỏ nên là con chỉ đi thôi thế cho chú xem cái cái mắt của con là con quay quay lại cho chú xem này nó bẩm sinh rồi đúng không à đấy ờ nhưng mà cố gắng nhá thương mẹ nhá ờ cố gắng thương mẹ chịu khó làm mình làm ngô này mình làm nương này rồi nuôi mẹ mẹ đã như vậy mẹ già rồi mẹ vất vả rồi nhá ừ, ờ, chú ngày xưa cũng như con thôi cũng cũng cũng vất vả lắm cũng khó khăn lắm thương mẹ rồi giúp mẹ được cái gì thì con giúp Đấy, đi nương con lấy được cái gì thì con cứ lấy giúp mẹ trồng ngô này, vun ngô này, nấu cơm này nhá. Ừ, lấy củi đây, chắc cái này là của con lấy về lấy củi về đúng không? Cháu lấy về đúng không? À giỏi nhỉ. Đấy. Thì lấy củi được cho mẹ đấy. Thì à, căn nhà này phía đây là đấy là cháu Hoa thật sự là căn nhà thì đây là căn nhà tình nghĩa. Hôm nay là căn nhà tình nghĩa của nhà nước xây đóng góp uh, kêu gọi ủng hộ để xây cho mẹ con nhà cháu Hoa ấy nhiều căn nhà nó rất là nhỏ nhưng mà lại gọn mình thấy là gọn rất là gọn là cũng rất là đẹp đấy và nó gọn đẹp sạch sẽ đấy, khu vực này đất thì là do em em già em bí thư tri bộ em xin cho gia đình nhà cháu Hoa nhà có ba người cơ còn một người em nữa căn nhà tuy là bé thôi bé nhưng mà rất là nhỏ gọn đẹp bác có thể nhìn thấy này ở bên đây là cây xoài đây gia đình trồng khá là nhiều Đấy, để cải thiện uh, kinh tế có thể mình bán được không những là mình uh, phụ thuộc vào ngô đó đấy hoa và mẹ tên là si có gia đình một đứa em nữa trước cửa này có mấy cây chuối này cây chuối có hai cây chuối này. hoa ăn cơm chưa nào máu chưa nào máu chưa chưa ăn cơm à? Mấy con gà Rồi ngoài mắt thì không nhìn thấy mà học thì tiếng không biết Quanh đây là hàng xóm thôi Bạn có thể nhìn thấy Xung quanh đây thì uh, mọi người để nhìn thấy là toàn đá, vách đá nhá Trên này bà con hầu như là sống quanh đây là hầu như là toàn đá hết Rất là khó khăn để mà có thể là trồng trọt Phát triển chăn nuôi Chỗ nào có đất thì bà con là trồng cái uh, bên này kia ô cái chuối bị đổ rồi hiện tại là 12 giờ trưa mà Giang còn chưa được ăn cơm trưa trong này chắc gia đình quây nuôi vài con gà đấy các bác có thể nhìn thấy này à, một con gà trống này đấy bốn ba bốn ba bốn con đấy cũng, cũng rất là ấy biết nuôi gà để cải thiện kinh tế này rất là tốt à, à căn nhà vừa nhỏ xinh xinh bé bé là nhỏ gọn Ừ. chính là trong nhà này chính nhỏ gọn này là sạch nhỉ nếu mà chịu khó mình ấy đi láng được cái ấy nữa nên là cái nền nó đẹp sạch mà à, cái âu tuyệt vời mà mén mén tao là cái kia chỉ ờ, à, cô là cũng cũng cũng cũng từ ấy thôi mẹ là cũng không nhìn thấy nữa luôn vâng. là đây là mẹ hai mẹ con để giống thế còn đứa út thì có nhìn thấy ông nhỉ ra dạ nhỉ cái đứa út là cũng có nhìn thấy hơn là đứa cả à nhìn thấy rõ hơn một chút ngụy lan như vậy ờ thế là cũng thương nhỉ nên là con đấy là từ mày mò đôi khi là kiểu mò mẫm đấy mò mẫm à? làm đấy ở đây toàn nước mà à. có gì không nhỉ à cả hai mẹ con chưa ăn cơm rồi ăn cơm à hai được ít và về lấy gọi là mình thấy nó cảm giác cảm nhận mình ấy vâng. ngày xưa như kiểu là trời lấy đi cái này thì trời sẽ ban cho cái khác đó ấy nó là cảm nhận thôi đấy cũng như kiểu một người mà mắt không nhìn thấy có thể là biết được số tiền nó là bao nhiêu tiền chỉ cần sờ thôi nó cảm nhận Thế gia đình có bữa cơm thì chỉ chắc ăn miền mén này em hoa này cháu ngon ăn mềm mén với cái ớt ớt thôi cả hai mẹ con đấy có tấm pro này còn thừa sao nhỉ em nhỉ ừ, cái này phía này đằng sau cánh cửa để sau mở con gà ừ. con gà đang đẻ này ra này đấy vâng. đấy hai mẹ con biết nuôi gà nuôi trứng này đấy rồi sau này có trứng là ăn đấy vâng. ừ, nó để ra đấy nhà anh cũng được vài chục con gà nữa mà, mà nuôi. bữa cơm của hai mẹ con vâng rất là đáng thương luôn các bạn chỉ có mèn mén với cả một bát uh, rau xanh canh, à, bát canh. nước canh chứ không phải là rau ừ. cố gắng tối nay mà bảo hai mẹ con này già này hai mẹ con làm thịt này mà ăn muộn rồi ấy. À, hôm nào vào thì mua thêm cái em um, cái trộn mua thịt vào nhưng mà là muộn rồi trộn giặt quần áo chiều rồi. cho cho cháu hoa nhà như không có bể nước hay sao nhỉ em nhỉ không, không ạ. nước là lấy cơm mình như này thôi suối lên À thế à? Vâng. Ủa, phải đi điệu về à? Vâng ạ. Sao không, không làm cái bể nước nhỉ? Cái, cái này chưa có bể. Ôi rồi giờ nước không xây cho cái bể nước bên cạnh thì dẫn về làm cái ống dẫn về nước về đây thôi. Ở ờ, nước thì ờ, đi điệu xa thế. Ừ, làm cái bể chỗ này thôi. Này, em này. thì ông mẹ xây cái bể đáng bao nhiêu tiền? 1 2 triệu bạc xây được cái bể. Gần đây thôi dẫn dòng thì kiên về dây về cũng rẻ mà. Rẻ mà nhưng mà không có tiền làm thường thế nhiều hoàn cảnh thế chứ lệ thật sự là đi mới biết nhiều chứ ở một chỗ đúng là giang cũng không biết mà giang đi nhiều giang mới cảm nhận được cái cái thế giới quan ở ngoài nó nó rộng lớn như là và có bao nhiêu hoàn cảnh cái cả hai mẹ con thì ăn mèn mén ở trong khu bắc rất là thương và là hai là mới biết được cái hoàn cảnh thật cháu may được nhà nước làm cho con nhà này là tốt đấy tuy nó bé ra mà giang cảm nhận là giang đặt vào cái hoàn cảnh này giang rất là cảm thông nếu như Giang là cô bé đó Thì Giang cũng cảm thấy hạnh phúc một phần là khi có mình có một cái chỗ mà để chui ra chui vào nó không nắng mưa không rột Đấy thì cái đấy cũng là một cái hạnh phúc Và cái hạnh phúc thứ hai là được sự quan tâm của xã này của bí thư thôn này rất là quan tâm đến con người này giang thật đấy đấy là cái hạnh phúc tuy là nó nhỏ thôi so với cái người mà người ta ấy thì phải nói bản thân Giang không không biết nào nhưng mà khi Giang thường đến đâu Giang hay đặt vào hoàn cảnh của người đó Giang nghĩ mình còn may mắn và hạnh phúc hơn những cái, cái con cuộc sống của những cái mảnh đời nó còn bất hạnh hơn Giang ấy nên là Giang chỉ mong muốn là mình uh, san sẻ mình chia sẻ những cái gì mà mình có thể giúp được mọi người tuy là nó nhỏ nhoi thôi của ít lòng nhiều hay như thế này của các cô gửi sang đấy, đấy là cái tuyệt vời nhất mà Giang cảm nhận được có thể là cái video tiếp theo thì quý vị của quý cô bạn anh chị và cả mọi người có thể xem và chia sẻ cho Giang nhé thì Giang có lẽ là sẽ đến được căn à, gia đình khác để trao quà tiếp của các cô thì Giang xin à, kết thúc cái video của Giang ngày hôm nay đây và hai mẹ con thì đang ăn mèn mén đây. để quý cô bác có thể biết được là hoàn cảnh của người đồng bào dân tộc Hơ Mông này ở trên này này và Hơ Mông này rất là khó khăn nên bản thân Giang nó vâng cũng, cũng hiểu được ừ, bà con nó sống như thế nào và đi đến đâu thì Giang thực sự là chẳng có gì đâu chỉ mua được cái gì chút gạo hay là mì tôm hay là một miếng thịt nhỏ nhỏ hay là một con cá để ăn cơm với lại Giang đi đến đâu Giang cũng chỉ thích ăn mén mén khi là mình cũng đấy nhưng mà ăn để cảm nhận được sự vất vả đấy như cháu thì đi là hầu như là phải phải phải đấy là cảm nhận thôi là nó quen đường ấy rất là giỏi nó nói là nghị, nghị lực của cháu tuyệt vời thật Hoặc có lẽ là Giang xin à, kết thúc cái video của nhà em Hoa Cháu Hoa này này với lại là cô Si Đấy, cùng với uh, mọi người đã đi đến những hoàn cảnh khác nữa Cô ba anh chị và tất cả mọi người là có xem được cái video của Giang thì có thể chia sẻ cho bạn bè anh em và mọi người cùng xem và giúp được gia đình cái gì thì có thể liên lạc cho Giang theo cái số điện thoại là 0969 179 223 Giang xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn anh chị tất cả mọi người nhé và hẹn các bạn anh chị tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo đến những hoàn cảnh gia đình khác Đấy, đây là quay qua đây quý các bác anh chị thì nhìn thấy đây là toàn ngô thôi xung quanh là bà con trồng ngô đấy. bà con ở giải rác quanh đây ngô nương thì hiện tại là chưa đây giang cũng chưa ăn cơm trưa nữa mà giang à, đi ăn cơm trưa rồi để đến những gia đình khác nữa